lạ quá luôn rồi chia hai lại luôn đi chia hai cho chủ đủ năm người đi chia hai mẹ giờ sắp hạn ờ, ở đây năm ờ, người con cha mày nhận giấy kìa rồi đây bảy năm làm phiếu có phiếu là có quà đây ba bốn chị hai bao rồi nằm nó năm người vậy chứ nó gọn đã gù luôn tù đây dạ dạ được rồi chị rồi về ăn lấy thảo nha, nha chị dạ, rồi rồi tổ tiên đây rồi Ai, về ăn lấy thảo với chị của em đó nha, mấy chị em bên bên bên, bên, nước ngoài nha, không phải ở đây. Dạ, em vô. Rồi rồi. Rồi còn đúng quà nữa em ơi. Còn con có chi ai đúng quà nữa. Rồi, vậy đó, dạ, con không? Lấy thảo với chị. Năm người vậy đó, năm người lại. Con muốn cái gì? Cháu ngoại cháu hai ơi. Gì? Rồi, năm người vô đi. Ai cứ việc nắng đi, nắng với chị. Năm người là coi cứ dạ, là, chị lặn sáu bành đi lặn không chị sáu ơi rồi năm người đây rồi anh chị chị lấy thảo dạ dạ có gì đâu chị ơi ăn lấy thảo với à, gia đình của cô bảy mà bảy cảm ơn thứ hai chút dạ không có gì chị dạ rồi về ăn lấy thảo dạ dạ cảm ơn mấy chị của mình à, <laughs> á dạ, mấy chị mình dạ. bên nước ngoài không phải mình dạ cậu đủ năm phần này rồi mà rồi rồi đủ năm phần ừ, dạ. rồi hai người luôn ha con cắt cái này cái đi là nhận là năm ừ, con con còn phiếu rồi dạ, con này của bà bái bông ý là mỗi dạ. mỗi lượt một phiếu rồi nếu mà hai phiếu thì quay lại lần thứ hai chứ không có một cái nhận hai phần quay lại lần thứ hai bây năm phiếu thôi à, ờ, mỗi, mỗi lần lấy một phiếu vậy đi cho nó đừng có lộn đây vô vô phiếu đi cho chảy hai người đây đây chị tôi cái chút tương chảo vô tương đương phiếu nữa à ai vậy làm vậy chẳng nó không lộn à, đây không lộn chứ gì chứ ngồi à, về anh thấy thở đi mẹ mình chứ quà gạo thì mình chứ quà hồi tôi quay lại con nhận cho bà ngoại con luôn Được rồi, được rồi. Em Rồi bắt đầu 5 cái khác đó. Rồi, 5 người nữa vô bạn ơi. Ra đây, cô bà bay bông. Rồi, đây. Đây. Rồi, về ăn mấy tảo nha. Dạ con, cảm ơn cậu. có gì đâu. Gì đâu Tết Tết đi cậu cậu kiếm quà nữa. Rồi, lâu chứ mình phát thì phát cái lẹ lắm. Rồi, bốn bốn người thì mình phát bốn người. rồi giờ cái bếp này để dành tết nữa mỗi lần in lâu quá in là lâu quá biết mà mấy chị mà hỗ trợ tết nữa thì mà mình làm nữa Hả chưa? Hả chưa? Đi đi. Đi. Sáu đi. Hai đâu rồi? Nè nè đưa tấm này đây đi. Có đưa gạo cho nó chưa? Đưa cho con có nữa vậy. Đây hơi rồi lấy miếng này luôn nặng năm nó vậy chứ vậy lắm rồi ờ, ờ, đây rồi cảm ơn đây này rồi rồi cảm ơn cảm ơn nhiều rồi cảm ơn nhiều em chưa nhận quà cảm ơn anh gì có quà đó chứ rồi thảo cái thảo cho em nha rồi rồi quay rồi nãy quay rồi đây gần đây à, ông luôn phiếu ông luôn phiếu thì gọi con quốc hội nhận ra mà cảm ơn con đây kìa còn cái tấm tấm quà nữa em ơi rồi tấm bạc cho ăn Rồi, ăn lấy thảo gia đình cậu Nè, cái bản này con cà cam gạo là đứa quạt bánh của à, bên ông là chua mà, thì ba chưa ba chưa Chưa, chưa đứa, đâu có khác được Có, tấm gạo là Ủa, à, nè, cái bản này lấy phiếu chưa Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, mình lấy ờ, tấm quà cho hiền ba Rồi, rồi, rồi, rồi đây đây là là, là hai phần, hai phần. đây một gạo tám ơi đây phần phúc người già có mấy người già đi chú rồi rồi rồi con hai lấy cho cho một dậu rồi thôi đủ đây, rồi đó phải không cảm ơn nhiều nha à, rồi ăn cái thảo với cậu Cảm dạ. dạ. dạ. mấy mấy cô mấy anh chị bên nước ngoài á. Dạ. Không mình ờ, làm không thay thay thay mặt đi. À, <laughs> rồi rồi. À, về lấy thảo với mấy cô đủ nè. Rồi. Thằng nghỉ dữ chán. <laughs> Mình phát cái lẹ lắm, phát cái đủ cái rồi nha. Dạ. ủa cái phần gạo đó có gờ đưa cái quà chưa có rồi dạ. tại đó hai phần dạ. hai phần lấy rồi dạ À, giờ à, à, ba phần, ba phần, ba dạ. phần. Đây, năm. Rồi, cảm ơn, cảm ơn chị Năm nha. Ủa cái này là ai? Này dâu của ờ, ờ là dạ, ở vậy hả dạ. ờ mới biết bữa nay luôn nó đâu có biết đâu dạ, bố khỏe hả cưng ông đưa tôi phiếu ơi tụi mày đưa hội lộn xộn cho mày hết đưa ra ông ai phiếu đưa khoát không có phần không mất phần chịu à <laughs> nè rồi cho à. nữa phải không của cậu tư quan phải không ờ, đây là của chị sáu phần chị sáu đây bây giờ phần này tiếp nữa không cần cái phiếu này Miếng này, đây bọc gạo cho chị Bảy trước đi. cho thằng con của của chị Chính Thảnh nữa. Ờ rồi dạ, rồi giờ nó ra cũng lãnh giùm. Cảm ơn nha con. Dạ. Rồi rồi chị Bảy chị của à, Tư. Của ông Tư. Rồi đủ nè. Đó. Mười mình à, mình phát nó dễ. Ê con bắt đứa con bắt đầu. Đâu rồi? Nè, có quả chưa? Có rồi hả? Nhiều không? Có rồi hả? Có rồi. Tới 10. Tới 10. Tới 10 đã. Rồi, cảm ơn anh Mười gì ăn lấy thảo Mười dạ, dạ Đây Rồi, rồi con Đấy, Rồi, cảm ơn Đạt nha Đây, cô Dũng đây Dũng ba bao gạo tắm Dũng gì cái chị cái cô gì đó chứ Dũng nó mắc hay gì không? đâu có cái này là, là Dũng bị bệnh à, đó. Hai Dũng bị bệnh hả? Dũng bị bệnh mà Dũng chổi cái chổi mười ngàn đó. <laughs> Ừ, ừ. <laughs> ơn nhiều nha. À, dạ, dạ, cảm dạ. à, ơn ờ, chú dân ơi. Dạ. Không mình lúa ấy đẹp cái lột lẹ lắm. Ủa con lãnh cho ngoại con rồi hả? Ừ.